bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật. Hiệu bếp là Paloma. Model của bếp là PA209P. Và đây là nội thất của bếp đây. Thì đối với dòng bếp này á, nó không có hộp nướng nha. Đây. Bếp này còn đẹp. Bếp thì à, này không có bếp nướng. Chỉ có hai bếp nấu thôi.